thì chồng Hạ bỏ đi biệt tích cùng người tình. Cô còn chưa kịp đau đớn cho số phận mình thì mẹ chồng đã ngất ngay khi hay tin con bỏ đi và phải nhập viện cấp cứu. Vào viện thì bác sĩ phát hiện bà bị ung thư. Gia đình Hạ khuyên con gái đưa cháu về nhà rồi tính tiếp nhưng cô lại không nỡ bỏ mẹ chồng bơ vơ lúc này. Nhà chẳng còn ai, em gái chồng thì lấy chồng ra, giờ cô bùng con đi thì bà biết tương tự vào đâu vào những ngày cuối đời này con gái cô lại quý mến bà nội vô cùng. Mẹ ơi, mình đừng đi đâu mẹ nhé, con thương bà lắm, mẹ để cho con ở bên chăm bà đi mẹ. Được rồi, mẹ sẽ không đưa con đi đâu cả, mình ở đây với bà. Hàng xóm láng giềng ai cũng nói hạ ngu. Ôm râm dặm bụng làm gì, bà ấy có con gái thì để nó về lo cho mẹ nó, rồi anh em nó khắc liên lạc với nhau, thằng kia kiểu gì trả về, mình ở lại được gì, nó có cần gì mình nữa đâu mà bảo hàn gắn Tốt nhất giờ lo cho thất mình với con mình đi Nhưng Hạ nghĩ tới mình với mẹ chồng Xưa nay chưa hề khúc mắc Bà lại thương yêu cô như con đẻ Dạo cô sinh con Chồng đi vắng Lúc còn đau chưa ngồi dậy được Toàn bà lau rửa cho cô Giờ bà ốm đau lại bỏ mặc bà sau đành Mà giờ có bảo con gái đi Cô cũng nhất định không chịu Vậy là Hạ ở lại chăm mẹ chồng Ung thư thì tốn kém lắm Bác sĩ nói điều trị thì xác định tốn tiền vô cùng, bản thân Hạ thì đâu có nhiều tiền. Hết tiền, chị đã muốn đưa mẹ về nhà nhưng con gái cứ ôm lấy chị. Mẹ ơi, mẹ chữa cho bà đi, con muốn bà sống thêm với con cơ. Nhưng mà mẹ, con xin mẹ đấy, mẹ xin với bác sĩ cho bà sống thêm đi. Lời của con khiến chị không cầm được nước mắt, vậy là chị liều đi vay tiền để chữa trị cho mẹ chồng giúp bà kéo dài thêm sự sống được tới lúc nào hay lúc ấy. Mọi người trong làng lúc này cũng không trách chị nữa mà hiểu được tấm lòng của chị nhân động viên họ bảo Thôi cố gắng thuốc thang cho bà ấy, coi như mình mất tí công thôi, bà ấy cũng có sổ tiết kiệm 1 tỷ, sau thì phần mày chứ phần ai mà lo. Dạ, Hạ cũng đinh nhanh thế nào mẹ chồng cũng cho mình số tiền ấy, nhân cứ thế đi vay nợ về, chữa bệnh cho bà. Bệnh của bà cầm cự được gần một năm thì bà qua đời. Ngày đưa bà ra đồng cũng chỉ có hai mẹ con Hạ. Tối hôm ấy, con gái bà mới bước chân về. Sau lúc mẹ ốm đau, chẳng thấy cô đâu, chết cũng không về chịu tang mà giờ mới về. Ốm đau đã có con dâu quý chăm rồi còn gì, giờ tôi về đây chỉ là để nhận phần di trúc thôi. Hóa ra, mẹ chồng cô đã lập di trúc và rồi khi đọc tới cái di trúc ấy, mọi người mới tá hỏa toàn bộ số tiền tiết kiệm gần 1 tỷ bà để lại cho con gái bà. Di chúc này đã được lập từ trước khi bà bị ốm cơ, hạ như chết đứng, tiền vay lại chữa bệnh cho mẹ chồng lên đến hơn 1 tỷ, phải cầm cố ngôi nhà này rồi, lấy đâu ra mà trả. Em gái chồng đọc xong di chúc là đi thẳng, mặc kệ chị dâu ôm con khóc nức nở, bà con hàng xóm lại được phen chửi rủa mẹ con hạnh là ngu. Chẳng bao giờ mẹ chồng tốt với con dâu đâu, ngu thì dáng chịu thôi, giờ thì có mà ra đứng đường. Dại lắm cháu ạ, à, nói từ đầu mà có nghe đâu, ngày đấy bán quách cái nhà ngày đi, về nhà đẻ ở thì có phải giờ sung sướng không? Suốt đêm ấy, Hạ chỉ biết ôm con khóc, không ngờ mẹ con mình hết lòng với mẹ chồng mà bà lại đối xử như thế. Bà không thương con, thương cháu sao? Giờ Hạ mới biết mình ngu nhưng cũng đã muộn rồi. Chỉ hai ngày sau, chủ lợ tới tịch thu nhà, Mẹ con Hạ nước mắt giàn ruộng Xách cái túi ra khỏi căn nhà Giờ chưa biết lấy gì mà nuôi con Tiền đã dồn cho mẹ chồng chữa bệnh cả rồi Hạ giờ cũng chẳng còn nước mắt mà khóc Chỉ thương con Mẹ ơi con xin lỗi Tại con Không phải tại con đâu Thôi mình đi thôi con Hai mẹ con định ôm nhau bước đi Thì bất giác có tiếng gọi Hạ, Hạ, đứng lại chị bảo Có chuyện gì vậy? Chị Yên, Yên là cháu gái ruột của mẹ chồng Hạ. Hôm trước có con Hạnh là em gái chồng Hạ nên chị không muốn nói. Không phải mẹ chồng không thương em đâu, bà còn cuốn sổ tiết kiệm 2 tỷ nhờ chị giữ hộ và bảo bà chết thì cho hai mẹ con em đây này. Nhưng bà cũng không muốn em ở đây đâu, em cầm tiền thì đi nơi khác sinh sống, ở đây lại bị làm phiền đấy. Thật thế không chị? Thật mà, đi ra ngoài ngân hàng, chị rút tiền cho.